Trong ờ, video tiếp theo này thì ờ, tôi hướng dẫn anh chị đó là cách cấu hình plugin Trema Pro. Đầu tiên là chị hãy đăng nhập vào cái trang quản trị của mình. Là sau đó anh chị cũng kéo xuống phần cài đặt nhé. Thì cái phần cài đặt ở trong video trước là tôi đã hướng dẫn anh chị đặt rồi. Đó anh chị bấm vào phần ờ, trang quản trị của mình sau đó bấm vào phần cài đặt đây. Chọn Trema Pro. Và trên đây là anh chị bấm vào phần setup Visa First. Đó, thì chị bấm đây đấy hoặc là anh chị bấm vào phần uh, website information cũng được đó thì nó hiện ra cái giao diện này sau đó anh chị bấm vào phần start setup visa và hiện ra một cái giao diện như này là anh chị bấm vào phần start cho tôi bắt đầu là tiếp theo đến một cái phần đó là phần tổng quan thì cái giao diện này nó bằng tiếng Anh nhá là anh chị có thể gì là bấm vào dịch sang tiếng Việt để, để anh chị dễ đọc hơn đấy thì đầu tiên là cái à, website này là thuộc loại nào đó trình bày loại nào thì chị có thể chọn sổ ra này anh chị chọn là gì là website cá nhân này à, website kinh doanh này một tổ chức nào đó này hoặc là một blog đấy thì chị có thể bấm sang tiếng Việt để chị xem nhé đây blog cá nhân này blog cộng đồng và một trang web khác đấy thì tôi sẽ chọn là hình thức đó là gì là đây là trang web của doanh nghiệp của tôi rồi ờ, tiếp theo là phần là phần là biểu trưng trong web là cái logo của anh chị đấy logo thương hiệu ấy thế chị có thể là anh chị chưa có anh chị bấm vào upload lên nhé à, ờ, tiếp theo đến phần là tên doanh nghiệp thì chị là nhập cái tên doanh nghiệp của anh chị vào đây rồi về loại hình tổ chức này là doanh nghiệp của anh chị thuộc loại hình nào đó thì chị bấm sổ ra này chị xem này là viện doanh nghiệp của tôi là về uh, đào tạo đấy về đào tạo marketing và bán hàng thì tôi sẽ chọn một cái danh mục không có trong đây đúng không anh chị chọn nhé anh chị thuộc hạng mục nào chị chọn trong đây thì đơn vị của tôi là thuộc gì công ty về đào tạo marketing và bán hàng online thì tôi chọn phần phần phần khác đây nhé bởi vì nó không nằm trong hạng mục đây đó và sau đó anh chị bấm vào phần kế tiếp cho tôi rồi phần Schema Pro là yêu cầu chúng ta nhập những đường link ở ờ, uh, website đường link Facebook uh, kênh YouTube uh, những cái trang mạng xã hội khác nhau nếu như anh chị có anh chị nhập vào đây uh, ví dụ tôi nó có một cái uh, Facebook thì tôi sẽ nhập vào đây và kênh YouTube tôi sẽ nhập vào đây rồi ờ, tôi sẽ lấy đường link ờ, của Facebook của tôi Facebook cá nhân hoặc là fanpage cũng được nhé à, ờ, tôi lại sẽ lấy fanpage của tôi đi đây fanpage đây và tôi copy đường link fanpage tôi dán vào đây và cái YouTube vậy chị nhé anh chị là copy đường link cái YouTube của mình vào đây đây copy đường link cái youtube và dán vào đây Có là chị có những tài khoản như Princess này ở Instagram LinkedIn vân vân anh chị có dán vào anh chị nhé vì tôi có tài khoản Instagram tự dán vào đây bấm sao chép và tôi uh, tiến hành tôi dán vào đây Instagram gì nhỉ? đó là sau khi chúng ta đã nhập ờ, đầy đủ thông tin đường link của các ờ, trang mạng xã hội vào đây rồi anh chị bấm vào phần để ờ, tiếp tục next rồi tiếp theo đến phần uh, other thì ở đây chúng ta sẽ điền một số thông tin sau đầu tiên là phần select about pay tức là giới thiệu về cái cái trang của mình cái website của mình nhé và thứ hai là select contact pay là cái trang liên hệ ở trên website của anh chị là gì đấy thì uh, là anh chị phải làm cho tôi hai cái bước quan trọng này đầu tiên để nó hiển thị hiển thị ở trên Google tìm kiếm gọi là cái site hoặc là cái search box anh chị nhé đó cái site cái search box là gì thì bây giờ tôi sẽ ờ, chỉ cho anh chị là cái site như thế nào nhé Đấy, anh chị vào Google đúng không ví dụ là tôi gõ một từ khóa là phạm thanh bì com là một website là một một website cá nhân của tôi thì những cái site đây chị xem này đấy 13 landing page chuẩn sale nhất này hoặc là web chatbot là gì liên hệ này, giới thiệu này cách sử dụng cái chatbot này Zalo vân vân thì đây gọi là những cái side link như chị nhá gọi là kết quả khác từ phạm thanh bình com này nó bấm ở đây đúng không đấy nó ra này đó tôi bắt trở lại này thì đây gọi là cái side link anh chị nhá hoặc là anh chị lên uh, à, Google chị search một từ khóa là side link side link bấm enter nhé và bấm vào hình ảnh anh chị xem này đây anh chị xem đây là những styling nhé styling này rất tuyệt vời đấy styling đấy rất tuyệt vời thì khi cài cái Shima Pro này vào thì nó giúp cho cái website của chị là tạo ra những styling và subbox rất tuyệt vời thì để chọn được cái trang gì trang giới thiệu nhé thông thường là mỗi website đúng không việc phạm thanh bình com đều có một cái trang giới thiệu đúng không một trang giới thiệu đây giới thiệu này và liên hệ nhé thì đối với website của tôi tôi không để trang giới thiệu thì tôi có để là cái trang chủ nhé trang chủ để là một trang cũng là giới thiệu đấy là một landing page rất tuyệt vời thì tôi tôi có thể để cái trang chủ để làm trang gì ở bao pay được nhé à, tôi chuyển vào đây tôi chọn là trang chủ tôi gõ từ khóa là trang chủ đời trang chủ đây và contact space phần liên hệ nhé thì tôi sẽ chọn đây là cái trang liên hệ anh chị nhé đó tôi chọn là trang liên hệ để liên hệ đây phần à, cái menu thì anh chị chọn cho tôi cái menu chính anh chị nhé đó là, là cái menu ở trên đây này anh chị xem này đây menu là trang chủ quá online shop này tin tức liên hệ à, tài khoản này vân vân đó để nó hiển thị cái sai link ở trên gì ở trên Google ừ. anh chị chọn cho tôi menu và anh chị nhớ tích vào những ô này này là bật sai link vào search box đó sau đó anh chị bấm một phần uh, à, like cho tôi họ ghi là rất tốt này và sau đó anh chị bấm một phần create first streamer bấm vào đây là anh chị có thể cấu hình những schema ví article cho bài viết này ờ, anh chị bán sách anh chị chọn là chọn là book này hoặc là khóa học đúng không chọn course vân vân đấy thì ở bản schema pro là chúng ta sẽ cấu hình à, được tất cả những cái nội dung này nhé thì ở trong video sau tôi hướng dẫn anh chị là cấu hình à, từng thứ một anh chị nhé cho bài viết này rồi cho sản phẩm này hoặc là cho uh, cái dịch vụ vân vân hoặc cho video của anh chị đó rất nhiều thứ chúng ta phải cấu hình à, tôi sẽ làm thành bộ chuỗi bộ video anh chị hãy chú ý này hãy uh, à, chịu khó theo dõi cái video của tôi và nếu thấy video này hay giá trị anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thành Bình và có câu hỏi gì anh chị cứ để bên dưới đoạn video này chúng ta cùng thảo luận xin chào và hẹn gặp lại